báo cáo với lại à, toàn thể bà con yêu làm vườn tôi lại hướng dẫn tiếp về cái thời gian là nắng nóng và cũng như là thiếu nước Đấy, tức là ở những vườn thiếu nước và nắng nóng nhiều thì ta sẽ sử dụng cái gói 300g này nhé bà con đem cắt ra Đấy, kéo đây cắt ra hòa với lại quay như thế là ba ca nước Đó. Đấy. và cho khoảng 3 ca nước khoảng 3 ca nước cho 3 bình Đấy. khoáng đi phân sau khi mà phân đã được ờ, cắt ra như thế này thì các bạn phóng lên và tương ứng cứ tương ứng là một uh, ca này một, ca này. một gói này là tương ứng với 60 lít nước vâng. bà con muốn chia thế nào thì chia Đấy, đây có thể rằng là ta sẽ làm 3 thìa cho một bình 18 lít mỗi một bình 18 lít này cho một thìa to này. Đó. Đấy. tức là một gói này là bà con cứ chia ra làm sao được 60 lít nước Đó. đây là tôi làm luôn cho bà con nhìn thấy còn nếu như bà con mà muốn coi như ấy thì bà con có thể rằng là hòa từ tối hôm trước vâng đúng rồi đó, bà con có thể hòa từ tối hôm trước hòa từ tối hôm trước nhé để cho nó coi như thế là tan nhé để cho nó tan đây ví thử như là như thế này ta có thể hòa từ tối hôm trước đây. cái này là hòa từ hôm trước đây là hòa từ hôm trước nhé Vâng, sau khi mà phân đã được ờ, chia ra, chia đều ra làm ba bình đây, Mỗi bình 20 lít như này thì ta tiến hành phun Đây ta bắt đầu tiến hành phun Thì ờ, cái này, à, phân này có thể rằng là phun cho tất cả các loại cây đều được Chứ không cứ gì là cây mới trồng hoặc là cái cây 3 tháng hoặc là cây bao nhiêu cũng đều được cả đây tôi sẽ coi như là phun cho cái cây mà bắt đầu có thể rằng là ta tưới ta ta ta bón phân thì phương thức tưới là phương thức phun là bà con là <coughs> bà con là phun về chiều mát hoặc sáng sớm đấy nhá khuyến cáo bà con là như thế này này cái lúc phun một là lúc tắt mặt trời hai là lúc mặt trời chưa lên nhá phun ướt cây đều tức là tránh tình trạng phun vào lúc có mặt trời thì nó sẽ khô nhanh và cái lá cây lúc nào nó cũng có đất đấy cứ ướt ướt cây như thế này đó đó thế tiếp vâng thưa ông là khi sông sông Silic ờ, cho cây ổi ngoài cái việc là tránh mất nước ra thì nó còn có mất tác dụng gì nữa tức là nó sẽ có cái tác dụng như là bổ sung coi như là cái cái hàm lượng phân cho cây bởi vì rằng là bản chất nó cũng là dòng phân bón lá thế nên nó sẽ cho như tạo cái lá cây đây bà con dễ nhìn đây đây cái lá cây nó dày như thế này đấy nhé đây đấy, lá cây nó sẽ dày như thế này nếu như ta phun được lá cây sẽ dày như này và cái độ xanh lúc nào nó cũng độ xanh độ xanh rất đẹp, đấy. Đấy, rất tốt đây Đó, đây là khoai như thế này cho cái cây này bà con có thể rằng là phun được cho tất cả đây và phun được cho cả cái những cái đây bây giờ coi như thế ta lại phun tiếp đây cây nhỏ tôi phun từ hướng rất bà con rồi còn đây là cây to cây to này là con có thể rằng phun được nhiều lần càng tốt càng tốt bởi vì rằng cái này với giá thành nếu như hạch toán về quay làm vườn thì nó rất chi là rẻ nó rất chi là rẻ nó rẻ rất coi như nhiều lần so với tất cả các loại khác bởi vì rằng một gói là 60 lít thế mà 60 lít này là bà con có thể rằng tưới thì cho rất chi là nhiều thế cho nên là rất rẻ và con nếu như có thời gian mà có điều kiện phun được càng nhiều càng tốt tức là cứ 10 15 ngày các bà bà con là cứ phun một lần thì là hiệu quả tốt nhất mà cây nó không phải tưới nhiều nhưng mà phải rất phát là phải phun vào tầm chiều mát hoặc là tầm sáng sớm chưa có mặt trời đấy là đấy là cái bắt buộc chứ còn nước lúc lắng nóng là không được phun bà con cứ như thế này thôi bởi vì rằng là một bình 20 lít là bà con phun được rất nhiều rất nhiều cây đấy cho nên là chi phí về làm vườn ấy thì nó rất chi là thấp cơ mà đấy, nó rất chi là thấp bởi vì nó rất rẻ mà hiệu quả kinh tế vừa đỡ về không tưới cây đỡ bị mất nước về mùa hạn quả ngọt ngọt nói chung nói nếu như bà con mà coi như thế là phun được đều thì cái tỷ lệ sâu bệnh chắc là nó phải giảm được tầm cỡ vào khoảng tám mươi phần trăm bởi vì rằng là thực ra thì chi phí của cái này nếu như bà con mà chuyên sâu thì nó là thấp nhất Đấy, bởi vì rằng là coi như thế một cái quái sáu mươi lít nước thế mà 60 lít nước bà con có thể rằng phun được rất chi là nhiều nhá phun được rất chi là nhiều Đấy, rất chi là nhiều thì tội gì mà phải ấy nhỉ chỉ có mất công phun một chút thôi ờ, mà nó rất chi là nhàn rất chi là nhàn bảo đảm không sợ gì là nước mưa trôi hoặc là không sợ gì coi như là này khác cả đây, đây chúng tôi không thấy các biểu hiện như là uh, ờ, có những cái uh, ờ, uh, mắt cua trên lá rồi những cái bệnh phấn trắng trên ổi cũng như là không có những cái biểu hiện không có những cái sâu gióm rồi những cái uh, sâu của phân thì ông đánh giá về cái ờ, con Sinic này ờ, trên cái ờ, tình trạng sức khỏe của cây thế nào? Nói chung là tốt. Thì sao mà nói tôi làm vườn năm nay cũng vào tầm cũng vào khoảng ba bốn mươi năm rồi. Nhưng tôi sử dụng cái phân này nếu như nói đúng là tôi là người đi đầu. Cho nên là tôi khuyến cáo bà con là nên sử dụng cái phân này cái phân này nó rất chi là tốt bà con cứ dùng cho bà con sẽ mới thấy được chứ còn đây, giá thành rẻ giá thành rất rẻ chi phí cho một coi như thế là công lao động nó cực kỳ là rẻ rất rẻ nhưng tại sao bà con lại không dùng cái bấm đi là bấm đi là là, là cái cái, cái ổi nó cây thấp và có tán và quả được quanh năm thì bấm sâu như là bấm sâu ta sẽ quanh như thế nào? bấm sâu vào bấm ngọn đó đây bấm ngọn đi đó. để cho nó cây nó sẽ thấp tạo tán thấp và có thể ra quả được quanh năm ra quả quanh năm đây đây ta bấm ngọn đi thì đây quả đây nhìn đây đây hoa đây quả đây đó thấy không đó thế cho nên là bấm đi để cho nó tạo thấp cho nó ra quả đỡ gãy cành không thì nó ra quả như thế này nó sẽ lè cái cành nó sẽ bị gãy đó như cây này bà con bấm cân đầy gọn đánh cân bằng đầy gọn Đi đi đi đi, đánh cái lụ Đánh cái cân bằng như thế Đây, đây Vâng. Thưa ông, bí quyết ờ, bấm ngọn này thì mình ờ, có phải trên uh, một cành mà nó có bao nhiêu ngọn mình có phải để lại những cái không, ngọn khác không? Tức là Hay không là cần phải để ngọn nào cả. Vâng. Bấm đi hết. Vâng. là bấm đi thì để cho nó tạo thành tán thấp ở dưới thôi. Để cho mình ra quả mình dễ bọc. Nó và nó ra quả quanh năm. Vâng. Cho nên rằng là đấy là, là tất cả. Này. Này đi. Đây để cho tất cả đây trong vườn này tôi trồng sen kẽ. Đây là táo đào vàng và cách một cây táo đào vàng người ta sẽ đưa vào một cái ổ Đấy, để tận dụng cái đất vì là đất hài lúa nó cái quỹ đất của tôi nó có hạn thế cho nên tôi tận dụng hết Đấy. Là, là, là, Đây. tất cả các cây đều đều bấm họ đi hết Đấy. cái việc ờ, bấm ngọn này thì để mình ờ, kích thích nó ra nhiều nụ nhiều quả đúng rồi để cho nó coi như thế là ra được quả theo ý muốn Vâng. tức là mình cứ tính làm sao là cái là để cho đúng với thời kỳ mình thu hoạch cho cái giá trị kinh tế nó cao thế cho nên là mình phải xử lý cho nó ra quả được quanh năm luôn à. tức là riêng cái u giống ổi thái này nó sẽ ra quả quanh năm nó không như là cái giống ổi đài loan cho nên là bà con coi như trồng cái ổi thái này là yên tâm riêng về chất lượng cũng như là về coi như là quy trình cũng như là sâu bệnh là, là coi như là, là nó sẽ giảm được rất nhiều Đấy, mà nó ra quả quanh năm bà con đều có thu hết tức là trồng cây gì mà cứ là quanh năm ta đều có thu thì là ta nên trồng còn cái cây gì mà trồng một năm chỉ được một vụ không thôi thì là nó rất chi là, là khó nói về chuyện làm vườn thế đây như cái cây này đây này. đây bà con thấy không đây quả đây đây rất rất chi là nhiều luôn đấy nhá chứ không phải là gì đâu nhá những quả này sắp bán này thì nó lại không hàng bao những quả nữa đây những quả này đã chuẩn bị rồi rất nhiều nó nhiều lắm các bạn ạ rất nhiều lúc cái ngọn nó xong bắt đầu nó lại ra đấy. tiếp đây nó lại ra tiếp ở những cái đọt mình bấm đi đấy. Dạ. đó đấy tức là những cái lứa quả như thế này là chuẩn bị thu này chuẩn bị thu thì nó lại có kế tiếp những cái lứa quả đây nó phải to bằng to hơn ngón chân cái đấy. Đấy. Thế thôi. Vâng, nhiều, nhiều, quanh năm nhiều tầng lớp quả bởi vì dạ. cái giống này thì khuyến cáo bà con là tức là nó phù hợp với tất cả các loại đất nhé dạ. phù hợp với lại tất cả thổ nhưỡng ở trong cái nước mình tôi đã quay thử nghiệm tất cả các vùng tức là từ vùng núi mà cho đến vùng đất hai lúa đều trồng được Đấy, về thổ nhưỡng là cây này nó rất phù hợp chứ nó không coi như khén đất như những cây trồng khác thế cho nên là bà con nên nếu như là mình làm vườn để mà coi như phát triển kinh tế thì nên đi sâu về cái cây này một là hiện tại là thị trường nó rất là tốt cái thứ nhất cái thứ hai là nó phù hợp với tất cả các thổ nhưỡng nhé tất cả các thổ nhưỡng đều phù hợp nhất là miền coi như núi thì ăn càng quả càng ngọt Đấy, mà lại coi như thế là đỡ được nước lôi tưới tắm mà bà con lại sử dụng được cái gói phun kia thì cái tỷ lệ tưới này thì cũng không cần nhiều lắm bởi vì bản chất cái cây này là nó cũng không yêu cầu với cái lượng nước nhiều lắm để, để đảm bảo coi như thế là cho cái chất lượng và cái, cái, cái sức lao động của bà con thì tôi sẽ coi như thế là nó nói luôn về coi như là địa chỉ cũng như là họ tên tôi tên là Nguyễn Kim Duy nhà vườn Duy Huyền địa chỉ là cầu đào Nhân Thắng Gia Bình Bắc Linh chuyên coi như thế là cung cấp giống chính hãng và đạt tiêu chuẩn cho bà con cả nước ai cần thì coi như tôi sẽ ship cho đến tận nơi và đồng thời coi như là tư vấn coi như là chăm bón cũng như là quy cách trồng cũng như là sâu bệnh ra làm sao như thế nào đó thì tôi sẽ hướng dẫn coi như bà con trồng để coi như nó có được một cái vừa nổi cũng như là một cái cái, cái thành quả lao động coi như mỹ mãn nhất vâng. để cho bà con có thể làm giàu bằng chính cái như, sức khỏe của mình cũng như là bằng cái quỹ đất của mình Đấy, thế cho nên là bà con nếu như là muốn coi như thế là trồng thì coi như thế là có thể gọi điện theo số điện thoại là 094 66 77 505 hoặc là 0945 677 505 Đấy. tôi sẽ coi như thế là hướng dẫn bà con cũng như là ship hàng cho bà con tận nơi và đồng thời là mời bà con đến tận vườn nếu như là bớt chút được thời gian đến tận vườn một là để tham quan và hai là ăn thực tế thì để cảm nhận và đồng thời nữa là đóng góp cho nhà vườn như thế đã đạt tiêu chuẩn chưa đấy là cuối cùng là tôi chúc bà con coi như là có một cái, cái vườn mỹ mãn và đồng thời là coi như là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 Hẹn gặp lại các bạn